dân tộc Khmer thì uh, sau khi về thì Phước cũng nhận được uh, một sự uh, hỗ trợ rất là nhiều sự hỗ trợ của các cô chú anh chị thì hôm nay Phước ghé lại đây để uh, gửi uh, thêm uh, quần áo quà thì dự tính hôm trước á, là tính uh, cất nhà đi sách đi liêm vô từ từ vô tính uh, cất nhà cho gia đình nhưng uh, tuy nhiên sau khi về thì Phước ờ uh, ừ, sách cái bọc đó đi còn cái bọc bên đây để anh sách ừ sau khi về thì Phước uh, nhận được sự uh, uh, nhận được một thông tin à, biết thêm á, là gia đình à, đã có một à, nhóm à, bạn thiện nguyện youtuber khác à, đã ghé thăm và đã hỗ trợ nhà nên à, hoàn cảnh của gia đình thì Phước à, sẽ à, gửi à, quà quần áo sữa với lại một số tiền để cho gia đình sau khi mà cất nhà xong á có thể à, mua một số vật dụng à, và đồng thời để trang trải cho cuộc sống đây nguồn nước rất là ô nhiễm nha ở đây nè nó có một cái ống cống luôn nhiều khi mà nước à, trừ sâu ở bên ở đây nó chảy qua nữa thì gia đình à, phải sử dụng bằng cái nguồn nước này không và đặc biệt là cũng có ba bé nhỏ nữa ủa đó rồi không có ai ở nhà hay gì hả Sapphire ơi Sapphire ơi ủa rồi ba bé đâu rồi cô hai đứa rồi còn một đứa nè ờ vậy đó hả ủa rồi hai vợ chồng đi mận hết rồi hả mận hết rồi thì uh, cách này uh, không có gì mua đồ cho con nó ăn á dạ đi mận hết trơn rồi rồi mấy giờ mới về hả cô bốn giờ rưỡi á bốn giờ rưỡi chiều mới về hả ở đây mà cô có số điện thoại nào không làm gần đây không Không có, đâu, làm trên giường này nè sập ơi sập hai ờ làm bên giường này hả đó. à làm bên đây à đang vẽ tranh sập ơi yeah, yeah. nghe rồi à về anh gửi đồ cái nào mình qua làm tiếp đang vẽ tranh à à mỗi ngày là làm vẽ tranh bên đây ha ở đây có cái đường mòn qua bển không ta à đi thẳng đường này hả đường này đường đi à đeo cái cặp giùm anh ờ, lên để hồi nó trúng cái cái mít hoài à, đi đường mòn này cao về rồi à, tưởng làm sao không thôi là bốn rưỡi là không biết đợi tới giờ đó luôn rồi wow về rồi đi bể chanh chào em nha đang đi bẻ chanh hả bẻ về ngày được bao nhiêu 170 170 hả từ sáng tới chiều luôn đây là bé gái nhỏ nè à, anh có gửi ờ, mớ quần áo đồ á đồ cho mấy bé đó đâu em em sách chưa đi à, có sữa rồi bánh á, là của nhóm bạn trúc ly gửi với sữa tắm rồi à, quần áo với lại cũng một số bánh luôn à, của bên anh mua với lại à, có à, ờ, quần áo cho em luôn á ơi cái sao không liêm trời ơi trúng vô cái cạnh đó sách <laughs> cái này vô đi chứ không sao đâu đâu coi cái đầu ơi không biết nó em bị hai lần rồi trước trời trời nghe cạnh này nè dạ. ngồi dưỡng thương luôn cô hương cô hương cũng bị hai lần đó cô hương Ờ, đó đó em mở cái ờ, em mở em em ginh hai cái mấy cái thùng sữa đó ra để cho ờ ginh ginh ginh ra ngoài đi dạ, rồi rồi đó trong đây là có ờ, quần áo nè đó em cầm lên nữa đó này liêm cầm một cái coi chừng cái đầu nữa nha ờ cầm máy giùm anh này. ờ rồi ho hết không đây có ờ, quần áo cho nhiều lắm quần áo cho của em đây tới đâu cả chục bộ luôn á tới ờ, ba bé mỗi bé hai ba bộ với lại cái của em nữa có gì lục ra nha đồ mới không á nè còn cái này là sữa bánh gì nè có gì dùng cho mấy bé đây cái này sữa tắm đó hồi đợt rồi anh về là đã tính ờ, bàn với gia đình mình á là sẽ Ờ, như là coi coi có có duyên không á để hỗ trợ nhà tuy nhiên là sau khi anh biết được là có một cái nhóm khác trước anh là phải có một cái nhóm bạn nữ ghé em rồi phải không phải không dạ. thì đó cái bạn đó sẽ hỗ trợ nhà cho em à, của một nhóm khác bạn sẽ hỗ trợ nhà bởi vậy thì uh, thôi giờ nay anh ghé lại anh uh, trao tiền cho gia đình với lại mua quần áo nè uh, cho gia đình rồi sau khi mà bạn kia cất nhà thì mình dùng cái số tiền của bên con mà dạ. mình trang trải hay là mình mua đồ vật dụng trong nhà thêm có mua đồ cho con luôn á ừ. ừ. à, và trước trước trước hết đó là anh để anh xin phép anh đọc cái danh sách mạnh thường quân nha hỗ trợ nha đi à, lui lui ra cái liên coi chừng chúng cái đầu rồi ra đây cho nó mát <laughs> coi chừng trúng cái đầu nha đi ra mé bên đây nè ra rồi ngồi xuống đây đi ngồi đi cho nó đỡ uh, nó đỡ mỗi dạ. chân rồi à, cái điện thoại cưng đâu từ từ để em lấy cái góc nào đừng có bị chống ừ ok có chói nắng không không không sao rồi lấy cái điện thoại cưng ra à, giờ anh xin phép anh đọc cái danh sách nha mạnh thường quân hỗ trợ cho cho em đủ mấy điện thoại mày mà tao mở mật khẩu được luôn nè thần kỳ <laughs> à, cái cái lần trước anh ghé hỗ trợ một lần á tiền á, thì cái đó là anh đã công bố rồi à, và cũng con đó cũng có số tiền của anh cái bản đồ thì anh mua thì anh sẽ dạ. không công bố lại còn cái này là, là cái mới sau khi anh về thì à, cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu gửi cho gia đình mình là 2 triệu à, chú Quang Khu ở Mỹ gửi cho gia đình mình là 100 USD à, chị Ngọc Diệp hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000 đồng bạn Quỳnh Thị uh, Quyền Trang hỗ trợ cho gia đình mình là 200.000 đồng em Mon Túi 200.000 đồng em A Tuyền 300.000 đồng em Lê Thái Sỏi 200 à, 000 đồng cô dân à, gửi một triệu chia hai hoàn cảnh à, hoàn cảnh bên kia thì à, Phước đã trao rồi à, giờ hoàn cảnh ở đây thì còn là 500 000 à, anh Phạm Đức Hiền ở Mỹ à, Harry Phạm hỗ trợ 4 triệu một mạnh thường quân ẩn danh gửi trợ hỗ trợ 1 triệu có số ghét cuối là à, với nội dung chứ là giúp ba bé Sóc Trăng vừa gửi vào lúc 8 giờ lẻ 4 phút 59 giây à, ngày 19 tháng 6 chị Thanh ở Úc hỗ trợ 1 triệu 6 bạn Kha Trúc Linh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Diệu Hiền hỗ trợ 50.000 đồng bạn Võ Thị Minh Anh hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, với số ghét cuối là à, 210622 à, 102 150240 à, hỗ trợ 100.000 đồng bạn Xuân hỗ trợ 100.000 đồng bạn Tăng Nga hỗ trợ 300.000 đồng em Lê Hiền hỗ trợ 100.000 đồng thì à, tổng cái số tiền á, là 13 triệu 750 ngàn đồng à, thì anh chích ra anh uh, mua quần áo này nọ sữa để cho mấy bé dùng thật sự ra thì uh, ở trong cái số tiền 13 triệu mấy đó thì cũng có một số mạnh thường quân á, họ nhờ con mua quần áo rồi mua bánh đồ này nọ để cho mấy bé tại vì uh, họ cũng tính là để khi mà cất họ bên con hỗ trợ nhà xong á là để uh, mua tuy nhiên á, là bây giờ nhà thì có nhóm khác hỗ trợ rồi mà cái hoàn cảnh để á, Ờ, chừng nữa xong nhà rồi trao thì nó lâu thì thôi bây giờ bên con chốt hoàn cảnh nên con anh ghé lại anh trao luôn thì gia đình mình giữ cái phần này ở đây thì trừ ra hết á, là mình còn lại là à, ờ, 10 triệu 50 ngàn thì giờ anh sẽ trao em 10 triệu 50 ngàn nhé đây để anh lấy cái cặp tiền anh để ngang ngoài đây để có để riêng giữ tiền sau khi anh về á, giữ tiền cho kỹ tin tưởng ai ở đây thì mình gửi cho người đó nha à, tại vì sẽ có người có hoàn cảnh theo anh có người á, đi theo anh theo chân anh khi con về con đăng clip lên mạng thì họ sẽ ghé lại họ nói này nói kia và họ dụ dỗ mình con này nọ hay là quen ờ, nói là quen biết nói chung là anh sẽ không quen biết ai khi mà anh trao tiền cho em rồi thì nói chung là tiền này là của em em giữ em tin tưởng ai thì em gửi cho người đó bất cứ người nào lợi nói là bạn anh hay là fan của anh hay là coi clip của anh thấy nếu mà người ta thấy người dạ. ta muốn cho tiền thì lấy còn hỏi cái số tiền kia hay là dụ mình đi đâu để lấy tiền dạ. nhưng quyết không dạ. nha anh dặn kỹ nha tại cái để mình nhớ giống như là tại vì con phải công bố lên mạng cái này là 10 triệu nè em đếm giùm anh đây coi đủ không 10 triệu 50 ngàn còn đưa thêm 50 nữa <laughs> mười triệu đó mới rút luôn mới đi rút uh, tiền ra đủ không đủ không đủ không hay là hay là đếm không không, không đếm được nè nè một triệu anh đếm cho hai triệu ba bốn năm sáu bảy tám chín mười năm mươi ngàn rồi đủ rồi phải không đủ ha rồi em có gửi lời cảm ơn gì không em gửi lời cảm ơn mấy cô chú mạnh thân quân đã à. giúp ờ. đỡ cho gia đình em à. cất tiền nha à. giữ kỹ để xài trang trải nữa rồi có nhà mới rồi mình uh, mua đồ sắm trong nhà quần áo bánh kẹo thì cho mấy bé ăn từ từ thôi với lại dạ. xung quanh này có bé che nhỏ nào thì mình dạ. cũng chia cho mấy bé đó dùng tại sợ dùng không hết sữa đồ cũng nhiều lắm đặc biệt là cất tiền kỹ ở đây mới có tin tưởng ai ờ à, có tin tưởng ai gửi cho người đó dành cũng một mình cũng được chị à, nói chung là tại vì em cũng có em, cũng cũng sợ thôi giữ ở trong mình cũng được nhưng mà tại cũng có chồng rồi nữa giữ trong mình cũng được thì hoàn cảnh của em thì nói chung là sau khi phước chốt rồi á thì uh, cô chú anh chị á, muốn giúp đỡ á, thì uh, nói chung điện thoại hỏi phước á, phước đã trao tiền rồi thì hỏi phước phước cũng không có chỉ nữa đâu giờ chung quy là vậy đi cho nó dễ chốt rồi chốt rồi dạ. nha rồi có có dịp nữa đi ngang qua để anh theo dõi cái kênh của bạn bên kia nếu mà có ờ, hỗ trợ nhà đổi gì cho em á thì anh có ghé lại đây anh chúc mừng gia đình dạ. <laughs> vậy nha rồi ừ chú đi nha bye bye nha thôi giờ một lần nữa phước ờ, xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại vào clip sau và phước cũng cảm ơn cái nhóm bạn một youtuber bên nhóm khác ở kênh khác đã ừ, ừ. giúp đỡ cho gia đình có một cái căn nhà tuy nhiên giờ chưa cất nhưng mà biết phước biết là bạn ấy sẽ giúp nó được dạ. rồi bye bye và hẹn gặp lại